Ok, hello anh em, rất vui được gặp lại anh em Cái tầm này ấy, chắc anh em đều đã quen thuộc với cái meta rồi Chơi uh, như nào rồi thì chơi cái bộ gì chắc là anh em còn thông thạo hơn tôi <laughs> Thế nên là bây giờ ấy, chắc là tôi uh, những cái phần giới thiệu về meta chắc là tôi không cần phải làm nữa đâu nhỉ anh em nhỉ Thì thôi chúng ta chơi theo kiểu giải trí thôi Chơi xem là có những cái gì hay ho thì chơi cho là vui Cái gì mà chúng ta không có thực hiện được trong rank ấy thì tôi sẽ chơi Ờ, ở trong những cái clip nha anh em nhá <clears throat> ra clip nó sẽ ra những cái bộ mà uh, nó dạng như kiểu là thử thách dạng như kiểu là chúng ta rất ít chơi và chơi những cái bộ khó đấy như thế thì nó sẽ hấp dẫn hơn còn meta thì đấy lanh quanh vẫn mấy cái bộ mà tôi đã giới thiệu ở đầu meta thôi mới update xong thì sẽ có một series chuyên là giới thiệu những cái bộ mạnh nhất meta sau đó thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ khám phá ra những cái hay ho <clears throat> mà chúng ta có thể làm được hoặc chúng ta cố gắng có thể làm được ở trong meta này đấy <clears throat> và nói chung ấy là nó cũng sẽ là những cái video hy vọng là sẽ mang đến cho anh em những cái uh, phút giây những cái giờ phút giải trí nha anh em nhá à, rất vui nếu mà được đồng hành với anh em trong cái trò này lâu dài đấy <clears throat> chứ còn cái tầm này thì thực ra là cũng cái trò này là cũng đã ít người vơi đi rồi vơi đi rồi bản thân cái nhà phát hành ấy cái nhà phát triển này này cái trò này này cũng đang có những cái dự án mới có những cái nước đi khác Đấy, tập trung ngày trước là tập trung cho một con game thôi Tập trung duy nhất cho một con game auto Chess mobile thôi Thì bây giờ lại bắt đầu lại phát triển thêm nhiều những cái game khác Tập trung vào, bây giờ lại phải tập trung vào hai game chứ không còn là một game nữa Đấy, sắp tới thì nghe thông tin phong phanh ở đâu đó thì là Nó sẽ phát triển một cái dòng game uh, MOBA kiểu dạng như là Dota hay là Liên Quân ấy. Không biết là anh em có có có lắm được không? <clears throat> có lắm được cái thông tin đấy không nhưng mà tôi uh, thấy là nó sẽ phát triển một cái dòng game dạng như kiểu Dota, tức là nó là một cái vòng luẩn quẩn. Đấy, ngày trước thì cái trò Auto Chess Mobile là nó, nó là một cái custom map ở trong trò Dota 2 Tức là chúng ta chơi từ một cái trò MOBA Sau đó thì chúng ta mới có được cái trò này Chúng ta mới có được cái trò auto chat Cờ tự động Thế sau đó thì uh, <clears throat> bây giờ lại chơi cờ tự động Nhưng mà bây giờ lại phát triển một cái trò uh, ờ, MOBA mà nó lại dựa vào cái trò cờ tự động này Đấy, lại từ cái trò auto chat mobile lại lấy nhân vật của auto chat mobile lại chuyển hóa ra thành một cái trò MOBA Ây đúng là cái vòng luẩn quẩn không biết là anh em như nào Anh em có hỏng cái trò đó không Anh em thử để lại cái ý kiến của anh em nhá Xem là anh em uh, có có có muốn chơi cái trò đó không và có muốn là tôi làm nội dung của cái trò đó không đấy <clears throat> anh em để lại ở dưới phần comment cho tôi còn nếu mà có cơ hội thì tôi cũng muốn là sẽ gửi tới anh em những cái uh, hình ảnh đầu tiên những cái clip đầu tiên về cái trò đấy <clears throat> và tôi cũng phải nói luôn là tôi cũng Ờ, đã đăng ký để được chơi thử cái bản gọi là bản beta đấy Bản beta và chỉ cho có giới hạn thôi Cho những streamer là có thể là được tiếp cận sớm và được chơi Thì tôi đăng ký rồi Tôi đăng ký và tôi cũng đã được chấp nhận rồi Tuy nhiên là cái độ hóng của tôi thì nó cũng chỉ bình thường thôi Tôi đăng ký để xem là Tôi chơi thử xem là nó có khác gì với Liên Quân Khác gì với cả uh, Cái bản tốc chiến không <clears throat> Liên Quân với cả Liên minh huyền thoại tốc chiến ở trên điện thoại nó đã là hai cái tượng đài và nó đã phát triển một khoảng thời gian khá lâu rồi còn tôi nói thật nếu mà bây giờ cái trò này nó chuyển sang thì cũng chưa chắc đã thành công tại Việt Nam đâu kể cả bên Trung Quốc cũng chưa chắc đã thành công nhưng mà thôi chúng ta cứ thử thôi gọi là chúng ta ủng hộ <clears throat> chúng ta ủng hộ nhà phát triển đi thử xem chơi thấy hay thì có thể chơi còn nếu không hay thì thôi có gì đâu thế là tôi tôi cứ đăng ký chơi thử đã nhá đăng ký chơi thử đăng ký rồi đã có thư phản hồi là được chấp nhận rồi là được chấp nhận là được gửi cái bản beta test để có thể chơi mấy hôm nữa là có thể là là, là được chơi đấy tầm này là vẫn chưa có bản đao anh em ạ chắc là vẫn chưa xong nhưng mà mấy hôm nữa là tôi có thể sẽ là cái người đầu tiên cái người đầu tiên ở việt nam là được chơi cái trò đấy đấy Đấy, không biết kênh khác như nào, kênh stream khác thế nào tôi không biết nhưng mà tôi là đăng ký rất sớm và sẽ là ở trong thư ấy người ta gửi lại tôi thì tôi sẽ là một trong những người đầu tiên ở Việt Nam chơi đấy, được chơi cái bản đấy. Có thằng Eco. Tôi nghĩ là trận này chắc là tôi Eco tôi phá chuỗi thằng kia thôi anh em ạ. Phá Eco chứ còn bây giờ bài này nó yếu quá rồi. Thôi thôi thôi. Bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ anh em ạ. <clears throat> trận này chơi không chơi xuyên nhá, không chơi xuyên. Bỏ cờ đi. Bỏ cửa phá chuỗi thôi Chứ còn mình mà không phá chuỗi cho nó là tí nữa là mình chết rồi nó không chết Mình còn yếu Mình yếu mình cũng không có, không có tiền Địch thủ ấy là yếu nhưng mà địch thủ có tiền Địch thủ có tiền địch thủ tí nữa sẽ Sẽ coi như là là, là roll Do nó ra được đủ bài phong được đủ bài Comeback các thứ kinh lắm Không được anh em ạ Chắc chắn rồi Mình không chết là địch chết Không quen biết rồi Chắc chắn là phá chuỗi Không có nhiều <clears throat> Nha anh em nhá Phá chuỗi Đấy còn quay trở lại cái trò MOBA ấy Thì uh, tôi sẽ khi là tôi được chơi tôi sẽ chơi và tôi sẽ quay clip lại Sau đó thì tôi sẽ up lên để cho các anh em cảm nhận Các anh em cảm nhận chơi xem tôi chơi ờ, xem là cái trò đấy liệu là có cái cửa nào mà nó nó chơi nó có thể là đối thủ của Liên minh huyền thoại hay là à sorry anh em liên quân hay là liên minh tốc chiến không Tôi nghĩ là nó cái cửa nó sẽ là cái cửa khá bé <clears throat> Gặp chưa? Ui chưa gặp, ra 7 vẫn chưa gặp, hơi đen nhỉ. Thực ra tôi tôi muốn gặp sớm, tôi muốn gặp sớm. Bởi vì là gặp sớm là chúng ta vứt con eco và giữ được máu mà cũng đồng thời là cắt được chuôi của đối thủ luôn. Đấy, <clears throat> cắt được chuôi của đối thủ luôn là ok. Sau đó chúng ta cho vào giữ máu thôi. Cho thậm chí là có thể cho gót kẹp với cả con uh, Heaven Bomber này vào thì cũng khá là giữ máu đấy, khá là tốt nhanh anh em ạ gặp nhanh lên chứ còn bây giờ ấy, nếu mà không gặp ấy gặp muộn cái là thôi chắc có toang gặp tầm này gặp muộn xong rồi tí nữa máu còn có tí máu comeback khó lắm đấy chúng ta gặp cái xong là bỏ bài vào giữ máu thôi anh em nhá gặp đi gặp đi gặp đi gặp sớm đi gặp sớm rau chín gặp luôn đi rau chín gặp được không gặp hộ cái ấy <clears throat> à hơi đau đầu một tí nhưng mà thôi chấp nhận bài bài xấu rồi chấp nhận rồi anh em ạ đồ thì bây giờ tôi cũng chưa có được cái món nó rõ ràng cho lắm cái bờ linh này ghép thì nó có thể ờ, chơi được rất nhiều bài nha anh em nhá vẫn chưa gặp ạ cay nhở à, nhìn là biết là ông này đi xuyên rồi nhìn biết có người đi xuyên rồi mà trận này không đi xuyên anh em nhá xuyên nó đã nó gọi là quá là nhàm chán rồi chơi xuyên vào rank cái nhìn thấy rất nhiều người chơi xuyên Đấy mà vào rank cái mà nhìn thấy ông là chơi xuyên ý Biết ngay dân chơi Dân chơi chơi hát Chắc chắn là dân chơi chơi hát rồi Tôi tôi không phải là cái dạng dân chơi chơi hát Anh em ạ à. Tôi chủ yếu là dân chơi giải trí Cưới ngựa xem hoa Lưng cao trải nghiệm của các anh em viewer Rồi thì thử thách cái giới hạn của bản thân tôi Chứ còn cái tầm này tôi là thật với anh em Nếu mà không chơi hát để top server ấy Top server nghĩa là top 1, top 2 server ấy Chứ còn dăm ba cái top mấy chục thì không nói nhá Top server là top, top 10 trong top 10 thì mới cần phải là chơi hát thôi chứ còn nếu mà lên rank queen ý thì tôi nói thật cứ lằng nhằng lằng nhằng cứ chơi cái này thế nào cuối mùa nó trả lên gom thế nha anh em nhá nên là tôi chấp nhận là hy sinh để có như là làm clip vui cho anh em nha anh em nhá nên anh em yên tâm à, chắc chắn anh em sẽ không phải xem những cái clip mà gọi là sờ farm những cái bộ meta đâu những cái bộ xuyên giết các thứ thì thôi cái đấy để cất kho nha anh em gặp round chín mẹ gặp tận round chín mới gặp nhưng mà cũng là tốt rồi <clears throat> cũng là tốt rồi Thôi gặp round 9 Ơ ờ, nhưng mà mẹ gặp round 9 thì thà gặp round 11 con hơn nhở Ui giới ơi gặp gì mà gặp round 9 Gặp round 11 ngon hơn Chán đời thật sự Được thêm một round nữa kiếm tí tiền Round 11 gặp cũng được Thế thì gặp round 7 luôn nếu xong Như này có lọt quái không nhở ba warrior tôi muốn kẹp gấu tham tham tí anh em tham tí để rau sau chẳng may mà nó lại ra được cái con gấu một cái con gấu nữa thì chúng ta có thêm hai tiền hoặc là ba tiền mà nói chung là nếu mà có gấu thì chúng ta sẽ có được cái lượng tiền nó cũng khá khá nó cũng gọi là bù đắp vào cái giai đoạn đầu game bị mất máu cũng ok gấu bây giờ kẹp vào hên nó ra thì câu chuyện nó lại khác chúng ta có thể chơi được chuỗi thắng chuỗi thắng luôn anh em không tin à chuỗi thắng luôn không nói nhiều không lằng nhằng chuỗi thắng luôn nha anh em nhá ra thử con gấu mết này em có chuỗi thắng không Đấy, bây giờ ra con gấu mết thì là đánh chuỗi thắng luôn này human bỏ vào này 3 mét bỏ vào này con gấu mết một sao nó khỏe lắm anh em ạ ui có toang quái không nhở chết rồi chết rồi chết rồi ui thôi chết tôi rồi toàn quái mới đau ơ à, ăn được không ăn được không ăn được không Ui ăn được anh em ơi Mẹ sợ thế Cứ tưởng là tông quái Xòe quạt một phát nữa Thế là khá khá máu Cái gì đây Chơi gì đấy gót à Có ca lông Có ca lông có bát tia này Đéo chơi Đéo chơi Đéo chơi Đéo chơi Ok Đéo chơi nha anh em nhá Không ca lông Không ca lông Chiếc ca lông nhảm quá rồi Chiếc ca lông nhảm quá rồi anh em ạ Đã gọi là chơi lạ luôn Chơi lạ chơi lạ hẳn luôn anh em <clears throat> Quyết không chơi luôn để cho anh em thấy nó nó sẽ như nào nếu mà chúng ta không chơi những cái con bài gọi là truyền thống những cái con bài mạnh ở trong cái thời điểm bây giờ mà chúng ta chơi những chọn những con bài yếu hơn đi những cái con co mà không ai chơi như anh em nhá <clears throat> chơi này chơi cái gì tôi phải tìm ra một cái con mà mà xem nào phải tìm ra một cái con mà không ai chơi không thấy ai chơi vào trong chơi chơi gót cả thì chơi nhá Gót rơi Gót <laughs> rơi Ờ gót rơi ba sao Gót rơi hả <clears throat> Anh em xem cái bộ gót rơi là, là cũng hay đấy Đợt trước có làm rồi Có làm một clip là có cái bộ gót rơi rồi Cũng khá là ghê Con rơi dồn toàn bộ đồ cho con rơi Gây nhiều đam phết anh em ạ <clears throat> Nhưng mà chuyện này thì thôi anh em Nó hơi bị quá tay rồi nó hơi quá tay qua cái thời điểm mà chơi gót rơi đầu game là phải mua nhiều rơi vào Chứ còn bây giờ là qua cái thời điểm mà mua được nhiều cái con một sao, một tiền à <clears throat> Đấy, giữ máu tốt đấy chứ Bỏ bài vào giữ máu khá tốt đấy Đấy, mua rao mất có tí máu thôi, hai máu thôi là được rồi, ổn Tôi ổn Vẫn ổn anh em Rồi Từ từ giữ máu đã kiếm một cái con co đấy mà nó hay ho Up 8 rồi roll Up 9 luôn đi Up 9 roll Co sẽ làm con 4 tiền hoặc là con con 3 tiền thôi Tôi nghĩ là như thế <clears throat> Ở cái level cao thì chúng ta roll chủ yếu là con hai tiền hai tiền hoặc là ba tiền làm co Mà hình như là cái con người nước nó mới được bắp Đúng nhỉ anh em nhỉ Cái con uh, Con con người nước Water Spirit nó mới được bắp Liệu rằng anh em có muốn là, là thử Thử là, là là Chúng ta chơi cái con người nước đấy không Anh em muốn thử không Chơi gót người nước Thử đưa gót người nước 3 sao xem là có ăn thua gì không Chơi trận này thế nào cũng sẽ có thằng nó chơi gót ca lông cho xem Chắc chắn đấy Trận này sẽ có người chơi gót ca lông Gót đỏ ca lông ở bài này nó là khá là mắc binh Có Khan, có Omen Có Khan, có Omen Có Khan, có Omen Không có dash Spirit Gót đỏ 10 điểm Không nói nhiều Ông nào mà chọn chơi gót đỏ thì chắc chắn là là sẽ là vào trong top rồi Top 1 hay không thì nó còn nhiều thứ nhưng mà chắc chắn nó vào trong top Đấy Mà nói chung là Ô mà thì như thằng này nó cũng chơi chơi chơi gót đỏ này Thằng này chính là cái thằng mà vừa lấy eco phá chuỗi tôi này À đâu, đéo đâu, mình phải chuỗi nó <laughs> Mình phải chuỗi nó mà Nó eco trước mà, nó eco trước rồi mình phải chuỗi nó <clears throat> Ủa Gấu assassin à gấu assassin luôn Nhưng mà thôi tí chơi tạm tí bán thôi Chả nhé lại bây giờ Bây giờ chuyển sang chơi assassin God assassin Water spirit Water spirit có chơi không Water Spirit à Đang phân vân Đang phân vân Đang phân vân Đấy, cứ để mua tự động rồi đã để mua tự động cả ờ, cái rồi tí nữa là nó sẽ ra con Water Spirit nhiều nhiều tí thì chơi con này là mà chơi ấy nếu mà chơi co hai tiền là phải ba sao anh em ạ co hai tiền co ba tiền là phải là ba sao lên ba sao và luôn rất nhiều ở chín đấy và nói chung là cũng sẽ phải có một cái uh, trận đấu mà chúng ta thử nghiệm đã rồi chúng ta mới tôi chưa chơi anh em ạ nên là nhiều khi là cũng phải biết xem là chơi ở level mấy ngày trước con Water Spirit là hay luôn ở 8 lên 3 sao ấy luôn luôn ở level 8 ấy và lúc đấy nó sẽ là bốn gót kết hợp với cả bốn đỏ bốn gót bốn đỏ kẹp Quarter Spirit ở level 8 Thế thôi, sau đó roll 3 sao Còn bây giờ nó lại hay chơi ở level 9 Tuy nhiên là chơi ở level 9 nó chỉ có hai gót thôi hai gót 6 đỏ Kẹp Water Spirit thì cái con Water Spirit đấy liệu rằng là nó, cái lượng đam của nó có đủ không nhỉ? Do là cái cooldown của nó khá lâu Nó mới có thể lướt được một phát Mẹ đồ toàn đồ đánh tay anh em ạ Đồ đánh tay mới điên nhá Đồ này đồ đánh tay Cho gấu assassin nào Đồ này mà đồ bắn trưởng thì tôi Tôi xung kích các thứ thì tôi chơi Water Speed ngay Mà đồ này đồ đánh tay anh em ạ Thế Đồ đánh tay như này thì chơi như nào đấy à? Đây này anh em thấy không Toàn đồ đánh tay luôn Lấy cái giáp nhở? Cơ mà cái trận này chắc là không chơi được cái con Water Spirit rồi anh em ạ Hẹn anh em vào cái trận sau rồi Trận này không có đồ Có mỗi cái bờ linh thì nó không ổn Nó phải có những cái trượng phép rồi uh, Cái gậy huyết ma các thứ cơ Anh em ạ Huyết trượng ấy Huyết trượng các thứ thì mới may ra mới có thể là Chơi con Water Spirit nó mới có đam Thôi Chuyện này có khi là chuyển sang Assassin Chuyển sang Assassin Anh em thích chơi Assassin hay là vẫn chơi cốt đỏ Chuyển dần sang Assassin thôi nhở Chuyển dần sang Assassin Đồ này khá là hợp cho Assassin đấy Tí nữa ra nếu mà lấy cái ờ, ờ, cái cái chơi insect cũng được Lấy cái um, cái gì nhỉ, cái găng tay ấy Găng tay Kira chơi insect Gấu Assassin lên được 2 sao thì nó lại uy tín luôn anh em Ui, trông yếu thế Thôi chết tôi rồi Bây giờ mỗi round này bị đẩy 10 máu này Có kinh không như này Ui tôi vừa mới bán cái con uh, Thunder Spirit Thì nó bây giờ nó ra hai con này Thế là lên hai sao rồi rồi đấy Nhưng mà không có đồ anh em ạ Cũng không chơi được Phải có xung kích cơ Không có đồ Water Spirit yếu lắm Giáp băng không có Ghép Blink từ đầu game rồi anh em ạ Ai biết đâu là phải ừ, coi như là eco Thế mới cay Biết thế eco từ đầu luôn Giữ được cái cái viên ngọc với cả cái giáp băng thì cũng là vẫn ok Vẫn ok có thể chơi được con Water Spirit Nhưng mà thôi được rồi Trận này chúng ta không chơi được cái kiểu đấy thì chúng ta chơi kiểu khác Không, không vấn đề gì hết anh em nhá Không vấn đề gì hết Tôi đang có một cái ý tưởng như này là liệu rằng là chúng ta có lên chơi là, là gót kết hợp với cái con Dominator không chắc là cũng được đấy nhở ý tưởng cũng khá là hay đấy gót với Dominator anh em chắc là cũng thích xem hay là chúng ta thử một trận đi gót Dominator đấm nhau với cả gót đỏ ca lông xem là có thằng nào ăn ồ hợp lý không anh em thấy hợp lý không ui quá hợp lý đây rồi hai con người này à, một con nữa thôi là được rồi một con nữa lên hai sao rồi Ok, hai sao là cũng là ổn rồi Nhưng mà chuyện này cũng gọi là đồ đam thì cũng không phải là đam ngon đâu Không có cái kiểu hút máu Không có que, không có que Không có hút máu, không có ờ, búa xét, không có búa xét nữa Chính vì thế là chơi đấm tay thì vẫn cũng chưa ngon lắm Bài này ngon nhất ở trong cái đồ này Chỉ có thể chọn là bài uh, 6 assassin thôi 6 assassin là ngon gấu assassin blink sau đó thì chém lan rồi có critical cái crit nó sẽ khiến cho con này nó clear được chứ còn đồ này để đồ chém tay bình thường thì nó khá chậm anh em ạ đánh khá chậm ok khá ổn đấy ui lại ra con gấu đá này Nhưng mà tôi không có chơi xin đâu nhá anh em nhá Chắc uh, tôi sẽ không chơi assassin đâu Tầm này sẽ không chơi assassin đâu Thôi chúng ta chốt đi Chúng ta chốt chơi God Dominator rồi nhá anh em nhá Thử xem là con Dominator này nó như nào Liệu rằng nó có thể ăn được cái con Calong không Calong phun đồ ăn được không gót đỏ Calong mà đấm nhau với gót đỏ uh, à, Dominator Đấy 5 tiền đầu với cả ba tiền để xem con nào ăn được Nhá anh em nhá Xem con nào ăn được còn tôi cứ nói là chơi assassin thôi Chứ còn cái tầm này gấu nó vẫn chưa lên được hai Thì không có cái cửa mà chơi gấu assassin đâu anh em ạ Gấu assassin này là chỉ để sinh ra chỉ để bán đi kiếm ba tiền thôi Hết rau này tôi bán thôi Hết rau này giải tán luôn Giải tán luôn anh em ạ Giải tán luôn kẹp eco vào thôi Chứ cái tầm này bắt đầu yếu rồi Hết rau này là lên 9 kẹp eco Sau đó giữ 50 tiền mà roll co anh em ạ Máy bay Ok rồi Lên 9 Rồi ok chờ tôi giải tán cái bọn gấu với cả bọn Bọn không chơi này đi đây Tôi uh, tôi dồn đồ cho máy bay Tôi bán hết bọn gấu đi Đây có con Eco đây rồi Fortuner Teller rồi Thôi được rồi Eco luôn Chắc cái tầm này bây giờ chúng ta Eco thôi anh em ạ Bán hết đi lấy tiền thôi Ờ, đây Ok Rao này chắc là mất cũng khá khá máu ấy Máy bay thả được thêm quả lửa thì ngon Thả thêm quả lửa thì sẽ giữ được máu khá tốt Cũng được ấy chứ, cũng được ấy chứ, cũng được ấy chứ Lọt có ba con thôi Hay quá, bụt máu, được rồi Đây rồi, Kha này Nhưng mà vẫn thiếu, vẫn thiếu con Wizard anh em ạ giật mày ở đâu Ra đây Ui Đây rồi đủ bộ đỏ này bốn gót riu luôn vẫn thiếu wizard anh em ạ nhưng mà ra được bốn gót riu Chưa biết lấy cái gì Giáp này chưa biết lấy cái gì Thôi từ từ đã Con máy bay là giữ máu khá tốt đấy chứ Nói chưa đúng thật Là cái bọn gót đỏ này nó là đối trọng với cả cái bọn Egosit Egosit Wick Thực ra bây giờ Egosit Wick nó là meta đấy Nhưng mà nó vẫn bị gót đỏ đấm Nó vẫn có thể Gót đỏ nó vẫn đấm được anh em ạ Bằng một cái lý do thần kỳ nào đấy mà cái bọn gót đỏ này nó khá là trâu khá là gọi là lì ở trong combat vẫn là một cái bộ chơi được đây rồi bán con uh, eco đi nhở thôi bán eco đi đập trứng luôn chơi luôn chốt chơi dominator luôn anh em ạ Chốt luôn Quyết định là không chơi máy bay anh em nhá Không chơi máy bay Đấy tôi ra máy bay tôi không thèm chơi luôn <clears throat> Để xem là Dominator có mạnh không nào Và đây mới, mới chỉ là bốn đỏ đấy nhá Chưa phải sáu đỏ đâu Đây mới chỉ là bốn đỏ bốn gót thôi đấy Được cái úp lồng liên tục rồi anh em này Ui rồi Khỏe đấy chứ Khỏe đấy chứ Kinh nhở Ui rồi kinh phết Đấm đau phết đấy chứ Bộ này lên 10 là chơi được 4 gót 6 đỏ Kẹp Dominator Đến lúc đấy thì cái con này nó vừa trâu lại còn úp lồng liên tục nữa Chắc chắn là nó sẽ rất nhây trong combat đấy Vào luôn Không nói nhiều Lên ở, ở round 24 luôn anh em ạ Kinh nhở Trời Khẳng định luôn là như thế luôn Chứ còn không phải lằng nhằng đợi round 26 mới lên 10 6 đỏ 4 gót 6 đỏ 4 gót luôn trời ơi Gặp ngay thằng Calong Gặp ngay thằng Calong nhưng mà đánh cái gì đấy Saman à Úp lồng kìa Calong đeo bắn được luôn kìa Ui rồi Ui rồi Ui rồi Ui rồi Ui rồi Ui rồi Ui rồi úp lồng một cái lại không bắn được luôn <laughs> Ôi giời ơi Cà lông ơi Thôi xong rồi tôi nghĩ cái chuyện này có thể đấm được cà lông đấy Gót nhiều chưa kìa anh em kìa Chuyện này bao nhiêu gót luôn Được đấy, được đấy, được đấy Hay lắm Trận này có nhiều gót quá nhở Sơ sơ là vẫn có khoảng ba người chơi xuyên ba người chơi xuyên có bốn gót bốn người chơi gót cơ bốn người chơi gót một người chơi insect ba xuyên bốn gót ba xuyên bốn gót và một người chơi insect như này khả năng là cái thằng insect nó sẽ đi đầu tiên Insect trông rất đuối Trời ơi, cái gậy gỗ đầu tiên của tôi. Ôi dồi ôi. Ghép luôn cái chém hút máu. Vừa hút máu vừa trừ giáp, ổn. Tăng đam anh em ạ. Chém nhanh hơn nữa. Giờ đang thiếu cái cái cái cái, cái ấy. À đây rồi, có có có đây rồi. Đây rồi. Được. BKB anh em. Cần rất cần cái BKB. Bài này nhiều gót phải có BKB Blink không là nó sẽ bị hút mana đấy Hút mana là không úp lồng được anh em ạ Trận này là phải có cái bờ Blink là phải có BKB rồi chắc chắn Ghép đã ghép Blink là sẽ phải ghép thêm cái BKB Chứ còn nếu mà không có BKB là Blink một cái là nó hút mana là không úp lồng được là thua đấy Úp lồng được vẫn chưa chắc đã thắng được Chứ đừng nói là không úp lồng được nha anh em nhá Gặp mấy cái thằng ở trận này chắc chắn là sẽ có nhiều người chơi gót ca lông bởi vì tôi nói rồi cái bài này nó là cái bài mà cái cái bộ gót nó sẽ là cái bài để chơi để được top 1. Nhìn bật bảng truyền thuyết lên là biết ngay. Đấy, bật lên là biết ngay là chơi chỉ có chơi gót thôi, để được top 1 thôi chứ còn những cái bộ khác thì khó lắm. Kể cả là nói là cái bộ xuyên bây giờ là meta nhưng không có cửa trong trận này đâu anh em ạ. Vừa Squire vừa Calong thì thì đỡ thì đéo được. Làm gì có đủ đủ sức mạnh để có thể chơi được với cái bộ gót đỏ ở trong máy bài này Xuyên nó chỉ là gọi là vớ vẩn thôi Ui ăn được không Chói kìa Úp lồng phát lưỡng nào Được quá nhở Hay quá anh em ơi Chơi con này leo kha leo khèo thế mà cũng trông tín ấy. Ui cái gì đấy này Ui Anh em nhìn nó đẩy đối thủ kia 19 máu á Được quá nhở Nhìn thế thôi nhưng mà lại khá được đấy Hay quá Thế mà tôi cứ nghĩ là cái con này nó yếu Mà nó đâu có yếu đâu Chơi chúng ta lại chơi thử cái con này Cuối cùng là <laughs> được cái chứ nhở Được đấy, được đấy, được đấy Khá, khá đấy Thế thôi nhưng mà Dominator này có vẻ như là cũng chơi được anh em ạ à. Thế thì anh em lại cần phải thử rồi Anh em lại cần phải thử chơi rồi Được đấy Như nào đây Xuyên đây này Xuyên kết hợp với bốn wick meta đây Anh em xem là có chơi được không nhá Úp lồng luôn Ờ mà là có úp được cái bóng chết không nhỉ Ơ kìa con bê nó đang đấm kìa Ok ok ok Tôi chết rồi Có được không Ui vẫn được anh em ạ Vẫn ăn được đấy Vẫn ăn được này Ui, thế, thế, ổn đấy chứ Ổn đấy chứ Ổn đấy Mới có hai sao Dominator hai sao thôi nhá Con này mà lên ba sao thì không biết là như nào đây Ghép luôn thì cầm đánh đi rồi Trận này mà nói chung là nếu mà úp chuẩn thì chết hết anh em ạ Cứ đứng ở trong lồng còn chết thôi Con này nó úp liên tục mà anh em hai sao thì có vẻ như là nó chưa úp được liên tục nhưng mà lên 3 sao thì tôi nghĩ là nó sẽ úp liên tục đấy. Nó sẽ cái khoảng thời gian úp là úp xong một cái là là khi mà cái lông nó hết là lại úp được thêm được lần nữa luôn. Ok, việc bây giờ tôi là phải gặp cái thằng gót ca lông để chứng minh sức mạnh của bộ này. Gót đỏ ca lông nha anh em nhớ. mắc binh đi xem nó như nào. Gót đỏ ca lông mắc binh đi xem có ăn có ăn được không bộ này không? Water Spirit À chuyện này có thằng chơi Water Spirit này Rồi ok để xem Water Spirit Liệu rằng có chơi được với cả Dominator không Ồ oh, Dominator úp lồng đi Úp lồng đi Đúng rồi Ui rồi Water Spirit lại đứng ở trong lồng Lại đứng Ui nó blink ra anh em ạ Nó lại lướt được thêm phát lửa Nhưng mà rồi nó lại vẫn ở Trượt ra được ngoài cái lồng Kinh quá nhở Lé khá giỏi Ăn nổi không Con này có vẻ như là nó tín hơn anh em ạ Tôi lại úp được lồng này Nhưng mà đéo bao giờ úp được vào chúng vào cái con Water Spirit Cay đấy nhở Không được rồi Round này tôi sẽ bị đẩy à Ui tôi lại hồi sinh ra được cái con ấy Hay quá Thế thì cũng không mất nhiều màu lắm đâu Được được được được Cũng cũng cũng chỉ khoảng Tôi nghĩ là ít 6 máu thôi Nói chung là uh, Mặc dù là nhây thì nhây thật Nhưng mà đam thì có vẻ hơi ít Đam gây ra thì có vẻ hơi ít anh em ạ Đam đánh tay này đồ như này chưa đủ thì phải Tôi nghĩ là phải cần có thêm cái búa xét Thì may ra mới có đủ đam Không có búa xét thì hơi thiếu, hơi thiếu đam Đồ tăng cơ thì có đấy Nhây đấy, nhưng mà còn búa xét nữa cơ Ui rồi anh em nhìn kìa năm thằng chơi gót ạ Mẹ đéo ra nhiều thằng chơi gót thế Lấy lúc mà tôi nhìn có bốn thằng Bây giờ thành năm thằng rồi 5 lần chơi gót mà tôi nhìn thấy thằng nào có con ca lông ở trong đội hình thì thế đéo nào Vai đái thật, thế là bây giờ có một mình tôi là không có ca lông thôi Một mình tôi giờ là không có ca lông anh em ạ à. Ôi gặp thằng Xuyên có ăn được không đây úp lòng Ui giời hay quá Ui, Chú vợ vô lực chơi mày đấm vượt tao cái Đứng ở trong lòng mình chết thì thôi Đứng ở trong lòng mình chết Ok kìa con này ngu thế úp vào một mình cái bóng đá coi như là chết ạ à. Không hiểu kiểu gì con Dominator ngu ấy nhờ Cái chỗ mà cái con vô lần thì đéo úp vào Úp vào cái chỗ mà đéo có con nào Rồi Mẹ Chết rồi úp như thế là ăn cứt đấy Úp như thế là ăn cứt đấy Đúng là tất cả là đều là tại con này hết anh em ạ à. Thành cũng là Dominator mà Bại thì cũng là Dominator Cay nhỏ Thôi nha đừng có úp cái kiểu như vừa nãy Cứ úp như vừa nãy thì chắc chắn là, là súng hố thôi anh em Nhìn kia Ôi nhìn trông cá lông cá lông cá lông cá lông cá lông Có một thằng nữa là Water Spirit thôi Chỉ có một thằng là Water Spirit thôi Vậy là ừ, đều có ca lông ở trong bộ sáu đỏ rồi Càng quá Ui mày úp cho coi tôi chuẩn một phát nhá Úp cho tao chuẩn một phát vào con ca lông Chứ đừng có úp linh tinh mày Úp linh tinh là chết đấy <clears throat> Con này là mỗi lần úp lồng là nó sẽ có 6 giây cooldown Mà úp lồng là trong vòng 4,5 giây Vậy là sẽ có 1,5 giây là sẽ không được úp lồng Đây là kết hợp 4 gót đấy Vậy là vẫn có khoảng thời gian là sẽ bị ngắt quãng ra chứ không liên liên tục đâu, không liên tục đâu. Không hút đồng liên mạch được. Lấy cái gì đây? Tôi nghĩ là lấy cái giáp anh em ạ. Lấy giáp này, chó trâu. Hồi máu. Đang thiếu hồi máu. Chuyện này đang thiếu cái đồ hồi máu để có thể là là trâu được ở trong nhây được trong combat. Vì tôi rất sợ là sẽ bị cái con Omen nó đốt chết cái trưởng con Omen nó nó đặt ở những cái bãi mà nó có thể sẽ đốt hết máu ở của bạn nếu mà bạn không có đồ hút máu. Rất là là là nguy hiểm ở cái chỗ là chúng ta không có những cái món đồ mà có thể là tăng được nhiều máu ở trong trận đấu này cần phải có những cái món đồ tăng máu. Thôi chọn lấy cái giáp để có thể hồi máu được. Ui đây rồi À, là không phải, không phải, không phải. Water Spirit thì lại chơi được. Water Spirit bị hút mana đến chết à? Úp lồng ờ, trúng Water Spirit rồi. Thế thì bạn đi rồi bạn ơi, còn hai máu thì đi rồi. Ui rồi ôi, nhìn kìa. Úp lồng kìa, con Water Spirit mới lướt được đây là, đây là lần đầu tiên, đây là đây là lần thứ hai anh em ạ. Mới lướt được hai phát thôi. Ôi nhưng có vẻ như tôi vẫn thua. Water Spirit tín thật đấy. Tín thật, tín thật. Ủa? Cô Water Spirit là tín thật đấy Vẫn thua Thế thì được đấy Chắc là tôi sẽ phải làm cái clip tiếp theo là chơi con Water Spirit này rồi Thử xem Water Spirit này lên 3 sao nó sẽ thấy như, như thế nào nào Úp lông hay quá Ui thì solo à Một mình solo hết bọn này à Được quá nhở Thậm chí là ở đây có dính Static Storm Không sao hết Vẫn solo được Ui thắng rồi này hai máu thì cậu đi rồi Ui giời hóa Hết giờ Ca Long này Nhưng mà không chơi anh em nhá Không chơi Ca Long Chỗ này không chơi Ca Long Hứa với anh em là sẽ không động đến cái con này Doom lấy không? Lấy Tí nữa sẽ counter vào con ấy Con con con lông phải có Doom anh em ạ à. Phải có Doom để chơi Chắc chắn rồi Phải có Doom để chơi với cả Ca Long là phải có Doom Có Doom tí nữa Doom vào con Ca Long Nhưng mà cái bài này Doom vào cái con Ca Long cũng khó phết đấy anh em ạ à. Ví dụ như là nó lên được cái con khan Con khan 3 sao thì chắc là auto là Doom vào con khan Auto Doom vào con khan thì cũng khá là khó Thậm chí là có thể Doom vào cái con uh, Omen 2 sao ấy chứ Chưa chắc là Doom được trúng vào cái con Canon đâu Bài này toàn 5 tiền thôi Trong cái bộ uh, bộ gót đỏ toàn 5 đô <clears throat> Mày quá Ủa tôi chết mẹ bị Doom quá, Ủa Lé được con Hammer thì lại bị Doom ạ Cay nhở Ơ nhưng vẫn sống kìa Nhây thật đấy Ui Thắng luôn này Ăn được bộ xuyên anh em ơi Ui cái bộ này nhìn thế này thôi mà ăn được bộ xuyên này anh em này Dominator lèo khèo thế này thôi mà ăn được bộ xuyên đấy Được cái nhở Rồi thôi cứ 50 tiền roll đôi liter 3 sao thôi anh em ạ Trừ khi là tôi bị đẩy một phát nữa Đẩy nhiều máu thì thì, thì tôi sẽ roll hết tiền Tầm này thì vẫn ổn anh em Tầm này vẫn ổn Tầm này vẫn ổn Bây giờ chỉ chờ cái thằng uh, God God uh, ờ, ờ, Calong sang đây để xem thử thử độ cứng với sức mạnh của cái bộ này xem như nào Xem có chơi được không nha anh em nhá Đô liệu có ăn được Calong không Sợ phết đấy Nhìn máu cái bọn ở dưới như nhau nhưng mà cái, cái thằng top 1 thì anh em nhìn cũng có thể thấy là cái bộ này nó khá là mạnh. Ra là con ca lông thì chỉ cần nhẹ cái hai tia thôi là đã giữ máu ổn áp đến hết game rồi. Chắc chắn là sẽ trụ được. Ui gặp luôn này. Đâu ca lông nào mày ra đây? Ca lông mày ra đây. Ui thật chết tôi rồi. Ca lông được bắn kìa. Đéo úp vào cả, con ca lông à. Ok. Ok nhưng mà ca lông bị úp rồi kìa. Ca lông chết rồi kìa. Ôi giời ơi anh em thấy không Ui được quá nhở được quá nhở Ăn được gót ca lông luôn Ăn được gót ca lông à, Ăn được không ăn được không ăn được không Ăn được không Ui con heo nó vẫn sống anh em ạ Đéo ăn được Con heo nó vẫn sống thì chịu rồi Bây giờ giết con heo đi đó Úp lồng tiếp Ô đấm con heo Ôi ơi Nó lại mạnh rồi anh em <laughs> Ôi ơi mạnh quá Mạnh quá mạnh quá Nhưng mà ăn ăn được có một con Giết được có lọt có một con cay nhờ Mất có ba máu ạ Chả bỏ Không ăn thua Không ăn thua Mặc dù là cũng cũng người đây Cũng cần kèo đấy Cũng cần kèo phết đây anh em ạ Cũng khá là cân kèo ở đây Thôi chúng ta phải đợi cái con con Dominator này nó lên 3 sao để nó đấm nhau với con cà lông cơ để Lúc đấy chúng ta mới biết được xem là con nào ăn được con nào nha anh em nhé Chứ tầm này tôi vẫn thấy là nó vẫn gọi là có gì đấy nó vẫn là hơi cân hơi cân hơi cân hơi cân cứ cho con này lên ba sao đi rồi ca lông hai sao đi chúng ta mới thử được sức mạnh anh em ạ ca lông bây giờ vẫn một sao thì vẫn chưa có phải là mạnh lắm đâu cho nó lên ờ, đưa lên hai sao thì chúng ta mới biết được cái sức mạnh thật sự của gót ca lông gót ca lông hai tia so với cái con Dominator đang đánh tay thế này thì không biết là như nào <laughs> đánh tay đấm thì anh em đấm với từng phát một luôn đấm phát một luôn úp lồng không cho xuyên xuyên có 7 này Ô, xuyên có 7 rồi úp lồng bạn ơi úp lồng úp lồng úp lồng úp lồng hay quá hay quá vậy ừ, đấm lưng vọ xuyên 7 ờ, ra 7 vẫn thua tuyệt vời anh em ơi thế tức là cái bộ này nó cứ đấm với cả bọn <laughs> bọn bọn meta à? meta xuyên kết hợp với cả 6 xuyên 4 wick Sven ở level 10 Anh 7 ở level 10 hú phát là là coi như cả đội hình cộng một đống đam luôn 7 thì một nghìn đam nhưng mà vẫn uh, không ăn thua nhỉ trông có vẻ vẫn chỉ là rồi muối so với bộ dominator gót thôi nhỉ <laughs> ui rồi anh em thử em nhá anh em thử và <laughs> thôi anh em đừng thử tôi khuyên anh em chân thành một câu là anh em đừng thử nhá làm cho vui thôi đừng có thử đừng có thử anh em đừng thử nhá mà nó lại hay có một cái như này nó hay có một cái ngược cơ đấy là cứ mỗi lần mà tôi bảo anh em thử anh em đéo thử đâu nhưng mà tôi bảo anh em đừng thử anh em lại thử <laughs> có phải không có phải không nhỉ thử comment nào anh em thử comment vào xem nào có phải không <clears throat> thằng kia nó đã phải sang nó thấy hơi lạ lạ đấy có gì đấy không ổn có gì đấy hơi sai phải sang soi <laughs> sao soi được ô cái gì nhỉ cái gì nhỉ nhìn hơi lạ nhỉ đội hình gì này lúc đầu thì nó nhìn nó tưởng là chơi Greater à, chơi Greater cơ xong nhìn kỹ vào ra lại không phải Greater ôi giời sao phải nhìn sang soi soi lại xem là như nào nào uh, chém nan thôi nhỉ chém nan đấm nó đau chứ đúng không mình chém nan đi hiện tại thì cũng ờ, chưa biết lấy cái đồ gì luôn đã omen hay sao rất tốt Dominator chỉ còn có hai con nữa thôi Cố lên Dominator ơi Xuyên 72 rồi này Ăn nổi cái thằng 72 này không Ui mẹ 72 có vẻ hơi khó nhá Ui 72 cơ à 12 có vẻ hơi khó nhá. Úp lồng đi, úp lồng chuẩn là bạn ơi, đéo có đam anh ạ. Rồi <laughs> đi rồi. Vừa mới khe được một round mẹ round này con 72 ạ. Tôi ơi nó đẩy tôi kìa. Chết cha, 14 máu đâu rồi. Thôi tôi, tôi nghĩ là roll hết tiền rồi. Round này là phải hết tiền luôn anh em ơi. Cho xin con Dominator hai sao nào. ba sao đây rồi, còn một con nữa. con nữa. Doom, một con nữa thôi. Ừ. rồi tiếp nhỉ Roll đi. Còn slot không Một con Dominator nữa Ra đi nào Chết tôi rồi Đây rồi, đây rồi, đây rồi Đây rồi, thằng Xuyên đây rồi anh em ơi Ồ Lần này giống như kiểu là tôi ăn được ấy Nhìn này úp lồng ngon đấy Ui rồi ôi Bạn ơi Nghe nói à, xuyên meta Nghe nói xuyên kết hợp với Demon là meta Meta meta meta nào Meta nào Meta nào Meta nào Meta nào Ui giời Chứ không phải là meta này <laughs> ui Giời tôi cứ ngỡ là rồi nó đấm tôi bay màu với 14 máu tiếp theo lần thứ hai Nhưng không bạn ơi thôi roll tiếp Dominator ba sao nào Dominator ba sao Ôi lên được con Khan ba rồi này Được quá nhờ Được đấy Được đấy Vẫn thiếu một con Dominator Kết thúc trận đấu sớm rồi anh em ạ Kết thúc trận đấu sớm rồi hay quá. Ui ui úp lồng trúng cái con con con con lông rồi, con lông đéo bắn được. Ờ bây giờ bắn được. Bắn được thì úp lồng lần nữa đi. Úp trúng vào con lông hộ tớ. Hay quá, nhưng mà đang đố là cái con God đầu War tốn nhiều thời gian đấm con này quá, đéo đấm được đâu. bờ linh ra sau hay quá. Được được được bạn ơi. Ui solo với cả con này á. Tôi chết tôi rồi. Đéo được. Con này rất ngu nhá, úp lồng toàn úp ra đằng sau ạ. À. Úp vào cái vị trí mày đang đứng ấy Mẹ chán thế nhở Úp lồng như thế đi ăn cướp rồi Con này úp lồng ngu quá Úp khôn tí là ăn rồi Chán thật sự Ra Còn con cuối Bán đi rôn phát lửa nào Ra Không được rồi anh em ơi Phát lửa Cuối cùng Ui không có rồi Sắp chết đến nơi rồi Vẫn đéo ra được con này đi ba sao Cay nhờ Tôi cần cái con Dominator 3 sao Tôi nói thật cho con Dominator 3 sao ấy Xem thằng nào ăn thằng nào nhá Tầm này chỉ chẳng qua là Dominator 2 sao thì mới ăn được thôi Lên Dominator 3 sao thì là nó biết ngay Xem thằng nào mạnh Mày ăn tao à Ăn được không Ăn được không bạn ơi Úp lông nó chuẩn tí đi nào Úp lông nó chuẩn phát đi xem nào Ui chán thế nhở Ơ kìa Được chưa, được chưa, được chưa, được chưa Mẹ đéo bao giờ úp được vào cái con cá đông à Rồi rồi, ra này thì ăn Nhưng mà lọt một con, à, có ăn được không vậy Solo với cả cái con con này thì trâu lắm nhá Ui Trông như là đéo solo được nổi Ui, nó full đồ cho cái con Con, con khan ba Full đồ cho khan ba à Dồn đồ cho khan ba Chết tôi rồi, còn có ba máu ba máu vẫn chưa lên được con Dominator 3 sao anh em ạ à. Cay nhờ Thôi chết rồi Thế phải làm thế nào bây giờ Có dùng con Doom này không nhỉ Tôi nghĩ là sẽ phải dùng con Doom Doom chắc là phải dùng rồi Không thể là là, là bỏ con Doom này ra được Tí nữa là phải có Doom để Doom con Con con uh, Cà lồng 2 sao Bởi vì bây giờ nó chưa lên hai sao Tôi chưa cho Doom vào thôi Chứ còn lên hai sao là chắc chắn là phải cho Doom vào để Doom vào con Calong Đấy, bây giờ cho Doom vào thì nó không hiệu quả bởi vì nó mới có một sao Chính vì thế là tôi chưa cho vào Chứ còn nếu mà nó lên hai sao, con Calong nó lên hai sao ấy, đối thủ chắc chắn là tôi phải cho con con Doom vào đấy Chứ tôi không có bỏ con Doom này để tôi roll đâu Bán đi để có tiền roll ra con Dominator 3 sao có khi lại sùng hố anh em ạ Vẫn phải có Doom, không tí nữa không tìm được cái chết Có sẵn rồi nhưng mà có một cái là như này Một câu hỏi là như này Nếu mà bây giờ Doom cho vào ấy Bỏ một con gót ra ấy Thì câu điên câu điên Hay quá Bây giờ bỏ một con gót ra Lấy món đồ gì đây BKB đi Bây giờ bỏ con gót ra ấy Thì nó có một cái là Nó sẽ bị thiếu cái cái cooldown của cái úp lồng Nó sẽ bị giảm đi À nó sẽ tăng lên chứ, nó tăng lên Ui đây rồi, hay quá Vô địch rồi anh em ơi Cho đun vào luôn nhỉ Cho đun vào thôi Các lông hai mẹ rồi thì đó, cho vào Đây rồi bạn ơi oh Đun vào cá lông, là ăn Đun vào cá lông, úp lông luôn và đúng vào vị trí của cá lông luôn Nhưng mà đun đâu Ờ con đun đâu, con đun đâu Ơ cái đéo là con đun lại bị đứng im kia Nhưng mà vẫn đun được vào con cá lông rồi anh em thế là ăn rồi ăn rồi ăn rồi ăn rồi ăn rồi ăn rồi ăn rồi nào cậu như nào cậu muốn như nào cậu nói hộ tớ cậu muốn như nào tớ chiều cậu hết ừ ui con cá lông tỉnh dậy rồi kìa tỉnh dậy rồi kìa ui rồi không ăn thua bạn ơi thấy chưa anh em thấy chưa anh em thấy dominator khỏe mà <laughs> nhưng mà cooldown bây giờ là 7 giây anh em ạ ừ, cooldown 7 giây vừa lấy là 6 giây thôi còn bây giờ là 7 giây Ok Lên 3 sao thì nó là 7 giây Nhưng mà hai sao thì nó sẽ hơn đấy anh em ạ hai sao thì chắc là nó phải 9 giây nó mới úp đồng một phát 9 hay là 8 giây gì đấy Và tôi lên 3 sao thì nó chỉ còn có 7 giây là úp đồng một phát thôi À Đổi vị trí ca lông Đổi với chúng tôi Ờ như nào Bắt luôn Bắt luôn ách Ui con ách ngủ thế lại còn úp lồng với cung ngu luôn kìa úp lồng trượt cái con ca lồng với con con đùm làm sao con đùm đùm ở đâu ấy ôi rồi ôi con đùm thì cũng lại đùm vào con khan con creator với con đùm nó là địch làm vùng rồi anh em ơi mẹ ơi nhìn kìa úp lồng một quả đúng xem nào tôi chết rồi rồi chính xác là nó làm vùng nó phản tôi rồi cay thế nhờ mẹ úp lồng mà một mình con tôm storm man nó giải quyết được cái điều gì đâu mẹ cay thế nếu không hiểu kiểu gì Một mình cái con Greater dồn hết đồ cho nó Thì nó lại là cái thằng lầm vùng <laughs> Mẹ cày thế nhở Cái trận trước thì con Rubik nó là Điệp viên của bên tôi Bây giờ lại cái con Greater nó lại là điệp viên của quân bên địch anh em ạ Cay thật Đéo bây giờ chơi con này nữa anh em nhá Con này cho vào blacklist luôn cày thật sự Trận sau là không bao giờ chơi con Gladiator này nữa Con Dominator này nữa Mày úp lồng mình ngu thế không biết được Thôi đéo trời nữa Trận sau chơi Water Spirit anh em ạ Nhá Water Spirit Cảm ơn anh em rất nhiều Anh em thấy hay để lại cho tôi một like nha anh em nhá Và anh em uh, chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem thêm những clip tiếp theo Cảm ơn anh em rất nhiều Bye bye